Xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhân kính. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh video của em Lai, máy kinh nhân Factor VN. Em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Và trên màn hình anh em đang được quan sát đây là một trong sản phẩm mới của công ty Factor Việt Nam. À, và các bạn anh em nhìn cũng đó giỏi thì chúng ta sẽ có thể dễ, dàng đầu tư dòng sản phẩm này à, và dòng sản phẩm này chính là sản phẩm bán tiếp theo một đầu đang được rất nhiều anh chị em khách hàng trên thị trường ở Tân Lục à, để có thể là mua về cho công sở của mình để mà sử dụng phục vụ công việc của anh em và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chi tiết cũng như các vận hành của dòng sản phẩm bán nhân một đầu sử dụng nội các 450 à, công nghệ à, cắt của châu Âu à, đến từ công ty cổ phần xuất khẩu Factor Việt Nam và bên bên ngoài anh em có thể thấy là máy được làm thiết kế đó là một đầu máy và hai bên đó là hai tá đỏ để chúng ta đỡ được những cái nhân dài à, và phía bên đây là tá đỏ ờ, trên cái lưng của thanh nhân à, và phía bên đây thì ở đây là cái thước để à, chúng ta có thể là đỡ nhân và lấy thước và cắt à, và dòng sản phẩm này anh em có thể thấy là máy được làm thiết kế là một đầu máy với là nắp bảo vệ là rộng à, và như thế thì cái độ chính xác và độ an toàn trong quá trình chúng ta vận hành nó sẽ cao hơn và về à, máy thì anh em thấy là máy được sơn định điện hoàn toàn không gặp vào mặt máy à, với à, màu sơn đây là màu sơn à, thương hiệu của dòng hàng ngay tất cả công ty master việt nam và bàn điều khiển thì và hình thức cắt đảm bảo sẽ đem lại sự hài lòng cho với anh em khách hàng và để anh em có thể là quan sát kỹ hơn về dòng sản phẩm này chúng ta sẽ cùng nhau tiến lại gần và xem ờ, thật rõ những cái chi tiết của sản phẩm khác nhau một đầu megapack của công ty Factor Việt Nam ở vị trí này anh em có thể nhìn thấy được à, giá đỡ nhôm như em chia sẻ ban đầu nó sẽ rất là dài và thiết kế rất là to và việc à, thiết kế à, cơ khí của đường lạnh lưỡi đưa ra cũng tương đối đảm bảo độ chính xác cao không bị biên lưỡi và máy vẫn được tích hợp đó là vòi phun dầu thông minh để phun vào làm mát cho lưỡi cắt. Nó sẽ tăng tuổi thọ của lưỡi cắt cũng như là giúp cho thành phẩm của anh em khi tạo ra nó sẽ đẹp hơn ạ. Và giá đỡ nhôm, anh em có thể quan sát ở đây ạ. À. À, giá đỡ nhôm rất là dài để giúp anh em có thể là đỡ được uh, những cái thanh nhôm dài tầm khoảng đó là 5m8, 6m. Đây là những cái thanh nhôm dài nhất trên thị trường hiện tại và việc uh, di chuyển và chuyển góc sẽ được uh, thực hiện ngay trên hệ thống bàn điều khiển đây, anh em có thể quan sát, đây là bàn điều khiển của máy thì chúng ta có thể là di chuyển qua lại như thế này để à, chúng ta vận hành máy. Về việc à, chúng ta sẽ chuyển từng góc cắt về à, các góc đó là 45 độ hoặc là góc 90 độ thì chúng ta sẽ điều khiển hoàn toàn trên bàn điều khiển này. Rất là đơn giản và tiện lợi ạ. À. Và ngay bên vị trí đó là đặt thước thì anh em có thể là quan sát qua bên đây thì được ở vị trí ờ, đặt thước thì máy được ờ, tích hợp ở trên đây có là ờ, một cái bàn cũng như là chỉ số để anh em lấy kích thước đây ạ à. di chuyển rất là nhẹ nhàng rất là dễ cho anh em thước thì đều được đánh số thứ tự rõ ràng và các si như thế này à, để nó sẽ chỉ số sẽ không bị phai mờ trong quá trình chúng ta sử dụng ở đây khi chúng ta lấy được kích thước thì chúng ta sẽ khóa lại ạ à khóa cái này lại thì nó sẽ không di chuyển được chúng ta sẽ cắt nó sẽ đảm bảo đó là không có bị sai lệch cái kích thước của anh em cái việc sử dụng như thế này nó cũng rất là dễ anh em ạ và đây là dòng hàng ở à, với à, phân khúc đầu tư đó là tương đối thấp sẽ giúp anh em có thể là giải quyết được cái uh, uh, vấn đề đó là lượng việc ít vốn ít và phân xưởng nhỏ thì nên đầu tư máy nào thì chúng ta có thể quan tâm đến dòng sản phẩm này và máy thì được ờ, thiết kế đó là cốc lọc khí để khi hơi trước khi đưa vào cho máy sử dụng sẽ đi qua cốc lọc khí và nắp cốc lọc khí này sẽ lọc sạch hoàn toàn hơi nước và bụi bẩn sẽ giúp lượng khí đưa vào cho bít tông sử dụng sẽ là lượng khí sạch hoàn toàn nó sẽ đảm bảo cái tuổi thọ của bít tông không có bị hư hỏng do việc đó là động nước lại ở trong bít tông con mái sẽ được đo ờ, thiết kế một bích tông dầu và một bích tông khí hỗ trợ đẩy lưỡi ra vào. Nó sẽ không có bị giật. Bích tông dầu sẽ hỗ trợ cho đường di chuyển của lưỡi được êm ái hơn à, và motor nó sẽ đi uh, êm hơn, không có bị rung lắc. Nó sẽ giúp thành phẩm của anh em được uh, khi cắt ra nó sẽ sắc và đẹp hơn rất là nhiều ạ. À. Và anh em có thể thấy phía phía dưới bích tông dầu và bích tông khí đó là một can đựng dầu làm mát thông minh thì canh đựng dầu này nó sẽ giúp đó là uh, dầu đưa lên cái vòi phun dầu như ban đầu em đã chia sẻ cho anh em và chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành uh, đi uh, quan sát về uh, chi tiết tủ điện của dòng sản phẩm này Tủ điện thì được thiết kế gọn gàng và ngăn nắp với cục chống nợ pha, cầu chì, áp tổng à, và dây điện thì là dây điện loại đồng được đánh số thứ tự rõ ràng cho anh em. Và bên đây là hơi, dây hơi thì được à, đấu rất là kỹ, đều được bơm keo và được à, bố trí rất là gọn. sẽ giúp cho quý anh em khách hàng giải quyết được khối lượng công việc của mình và nếu như anh em nào còn đang băn khoăn không biết về dòng sản phẩm này à, sẽ cắt được cho những thời gian nào à, và những cái sự bao nhiêu anh được được thì anh em có thể và mức giá thành của nó hiện tại là bao nhiêu thì anh em có thể vui lòng liên lạc trực tiếp với số điện thoại phía bên trên màn hình liên lạc cho em với số 0787 291 188 và anh em có thể liên tiếp tổng kho của công ty Factor Việt Nam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 Atleta Cast.